Alo, à, vâng xin kính chào tất cả anh chị em nhé Chào mừng toàn thể mọi người tất cả anh chị em Cô chị bác một lần nữa quay trở lại à, kênh youtube Sơ cầu miền Nam Phạm Đức Chúc tham khảo cho ngày mai Thì cập nhật giờ giấc hiện tại bây giờ là 7 giờ 29 phút anh chị em nhé 7 giờ 29 phút của buổi trưa buổi tối ngày 25 tháng 4 năm 2021 anh chị em à. Thì ờ, như mọi ngày thôi, sau khi kết quả thưởng số số khu vực miền Nam đảm bảo thưởng cho tất cả anh chị em, tất cả mọi người thì Phạm Đức cùng với anh chị em chốt đội ngũ đội nhóm chuyên gia sở cầu miền Nam Phạm Đức của bên mình. Bất chút thời gian quay trở lại đây lên đây phân tích cầu lộc của đề cũng như là đưa ra dự đoán chốt số tham khảo cho tất cả mọi người, tất cả anh chị em của chị bác chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ xả đá bể hơi cho ngày mai anh chị em nhé. Thì trước khi vào phần à, điểm qua cái bảng kết quả thưởng số số khu vực miền Nam của buổi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 Kiên Giang, Kiên Giang và Đại Đà Lạt anh chị em nhé. Thế để cho mọi người anh chị em chúng ta được nắm bắt rõ hơn thì bây giờ đây Phạm Đức sẽ điểm qua hai cái giải G8 cũng như là cái giải đặc biệt đầu đuôi cho bàn đài của buổi chiều ngày hôm nay. Từ đây Kiên Giang ngày hôm nay thì đầu lô tô giải G8 mở thưởng cho anh chị em chúng ta chu lô tô đó là 24 anh chị em nhé. Kiên Giang 51, Đà Lạt là 34 anh chị em ạ. Còn giải đặc biệt ở đài Tiền Giang thì ngày hôm nay mở thưởng cho anh chị em chúng ta có bộ dạng 708 135 càng 1 đầu 3 đuôi 5 ý thẳng chúng ta bạch đề đó là 35 và tâm càng 1 và tổng đề đó là tổng 8 anh xem nhé ở đây kênh sang thì trả đặc biệt ngày hôm nay mở thưởng có bộ dạng 171733 anh xem nhé càng 7 đầu 3 đuôi 3 in thẳng cho chúng ta bạch thủ đề kết bằng 33 rồi Tâm càng là tâm càng 7 và tổng đề là tổng 6 anh xem ạ. Ở đây Đà Lạt từ em hôm nay mở thưởng cho chúng ta có bộ dạng 187824 càng 8 đầu 2 đuôi 4 in thẳng chúng ta bạch thủ đề đó là 24, tâm càng 8 và tổng 6 anh xem ạ. Vâng thì đây là cái bảng kết quả thử số số khu vực miền Nam chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 2021 của buổi chiều ngày hôm nay cho ba đài Tiên Giang Kiên Giang Đà Lạt thì uh, giải G8 cũng như là cái giải đặc biệt đầu đuôi cho ba đài thì Phạm Đức đã điểm qua cho tất cả mọi người tất cả anh chị em cô chú bác chúng ta nắm bắt rõ hết cả rồi phải không ạ vậy thì cũng quay trở lại cái bảng video chốt số của ngày hôm qua thì ngày hôm qua Phạm Đức cùng với anh chị em trong đội ngũ đội nhóm soi cầu miền Nam Phạm Đức của bên mình cũng có lên video chốt cho chúng ta tham khảo những cờ lô tô ở đây rồi phải không ạ thì trước màn hình nhỏ của tất cả anh chị em tất cả mọi người cô chú bác chúng ta đây đây là cái bảng chốt số trên kênh youtube soi cầu miền Nam Phạm Đức của bên mình anh chị em nhá thì ngày hôm qua Phạm Đức chốt cho anh chị em chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ sân đá bể hơi cho ngày 25 tháng 4 năm 2021 cho đài Tiền Giang đầu tiên là đài Tiền Giang thì bạch thủ lô tô đó là 52 song thủ 3553 anh chị em ạ ở đài Kiên Giang bạch thủ lô tô 76 song thủ 7887 ở đài Đà Lạt bạch thủ lô tô 73 và song thủ 3993 ba lô ba đài đó là cầu song thủ lô tô 5885 anh chị em nhé thì các con số những cầu lô tô Phạm Đức cũng đã à, phân tích cùng cho cho chúng ta ở trên video đây thì đều mang tính chất tham khảo mà thôi phải không ạ thì Phạm Đức cũng đã lưu ý về tất cả mọi người tất cả anh chị em ta đây rồi chung kết thì chúng ta vui chơi văn nghệ 5 ngàn 7 ngàn anh xem nhé không trùng cùng kết thì chúng ta dừng ở mức tham khảo mà thôi vì mọi con số trên video đều mang tính chất tham khảo dự đoán mà thôi anh xem nhé trùng máu kết kèo thì ờ, vào 5 ngàn 10 ngàn kiếm ly cà phê buổi sáng cũng như là cốc bia buổi chiều thôi anh xem nhé nếu cần những anh xem nào chúng ta có nhu cầu cần những cầu lô tô chuẩn hơn chính xác hơn và ok hơn thì chúng ta nhanh tay thêm mạng zalo chốt số cầu kín của bên phạm đức 0936 bao lô xuyên đà đầu đuôi cầu kín số chuẩn cho tất cả mọi người tất cả anh chị em cô chú bác chúng chúng ta những câu tối chuẩn nhất chính xác nhất hàng ngày để chúng ta tự tin chơi to đánh lớn phải không ạ thì các con số phạm đức cũng đã thông báo rồi những con số trên video thì đều mang tính chất tham khảo mà thôi phải không ạ còn những con số ở trên zalo chốt cho anh chị em ta là những cầu lô được các chuyên gia sơ cầu miền nam chốt cho mọi người là những cầu lô tô chuẩn nhất cửa cao chính xác nhất anh chị em nhé nên chúng ta có thể tự tin chơi to đánh lớn những cầu lô tô những cầu lô tô kín tuyệt mật ở trên zalo anh chị em ạ còn ở trên video thì chúng ta tham khảo thôi anh chị em chúng ta hãy lưu ý cân nhắc lưu ý cho phạm đức vấn đề này Vâng thì con uh, quay trở lại cái bảng kết quả từ sơ số khu vực miền Nam của buổi chiều ngày hôm nay để xem ngày hôm nay trên video chúng ta có thu hoạch đồng thời có chiến thắng được các cờ lô tố nào phải không ạ? Vâng thì đầu tiên ở đài tiên Giang thì ngày hôm qua ở trên video Phạm Đức cho cho anh chị em chúng ta tham khảo bạch thủ lô tố 52 song thủ 53 và 315 phải không ạ? Vâng thì đầu tiên thì bạch thủ lô tô 52 Thì ngày hôm nay thì 52 à, ở cái bảng lô tô đài Tiên Giang Thì chúng ta thiếu đi một chút may mắn rồi phải không ạ Chúng ta thiếu đi một chút may mắn chúng ta ngày hôm nay không chiến thắng được bạch thủ lô tô 52 rồi Nhưng không sao thì bù lại cho tất cả mọi người tất cả anh chị em đang ngày hôm nay Cầu song thủ lô tô 3553 phải không 3553 Thì ngày hôm nay khá là đặc biệt anh chị em nhá Nổ ngay giải đuôi cho chúng ta rồi Nổ ngay giải đề cho mọi người rồi phải không ạ 708135 anh em nhé Xin chúc mừng cho những anh em nào Đặc biệt là những anh em chúng ta ấn like cho kênh Ngày hôm nay chúng ta theo dõi video kết cấu song thủ lô tô Chúng ta bao lô hay chúng ta đánh đầu đuôi Thì ngày hôm nay chúng ta cũng có chút quà rực rỡ ở cái bài Tiền Giang rồi anh em nhé Vâng thì còn ở đài Kiên Giang Ở đáy Kiên Giang thì uh, ngày hôm qua Phạm Đức chốt trên video cho mọi người Tất cả anh em chúng ta tham khảo Bạch thủ lô tô đó là 76 song thủ 7887 đúng không ạ Thì ngày hôm nay chúng ta chính thức ăn chuẩn bị lộn rồi anh em nhé ăn trứng cả, vượt lộn cả cặp rồi mọi người ạ à. Thì đầu tiên thì bạch thủ lô tô 76 anh chị em nhé 76 từ ngày hôm nay đã lộn xào cho anh chị em ta 67 hai chú lô tô anh chị em nhé 37, 267 và 23, 367 nổ ngay giải G4.1 à xin lỗi anh chị em nổ ngay giải G4.2 và G4.3 cho mọi người đúng không ạ thì không sao ngày hôm nay thì những anh chị em nào chúng ta có à, kết cầu à, bạch thủ lô tô 76 phạm đức chốt ở trên video chúng ta có thể bao lô cả cặp không ạ chúng ta bao lô cả cặp 7667 thì ngày hôm nay chúng ta cùng chiến thắng tưng bừng rực rỡ rồi anh chị em nhá vâng từ còn ở đài tiên giang thì ngày hôm nay cầu bao lô ba đài 5885 thì ngày hôm nay chúng ta chiến thắng tưng bừng rực rỡ nổ cả cặp anh chị em nhá kiên giang thì ngày hôm nay thì nối tiếp à, niềm vui thôi. Đầu tiên thì chủ lô tố 58 đổ ngay giải G 5.1 cho tất cả anh chị em, tất cả mọi người ngày hôm nay phải không ạ? Tiếp theo đó thì chúng ta vẫn tiếp tục chiến thắng được cầu lô tô 85 ở giải G3.1 cho tất cả mọi người rồi đúng không ạ ngày hôm nay thì chiến thắng tưng bừng rực rỡ ở đáy Kiên Giang thì đâu đó cho mọi người chúng ta là bốn chủ lô tô anh chị em nhé vâng thưa con ở đây Đà Lạt ở đây Đà Lạt từ ngày hôm qua Phạm Đức chốt cho mọi người chúng ta tham khảo bạch thủ lô tô 73 phải không ạ bạch thủ lô tô 73 song thủ 3993 thì câu lô tô bạch thủ 73 ngày hôm nay anh chị em nhé 73 ngày hôm nay thì ngày hôm nay chúng ta thiếu đi một chút may mắn rồi mà bạch thủ lô tô 73 thì ngày hôm nay thì chúng ta có sát nút thì chúng ta 63 mà thôi anh em nhé đôi ba thì ngày hôm nay có 63 và kép bằng 33 thì ngày hôm nay thì bạch thủ lô tô 63 thì chúng ta không chiến thắng được rồi chúng ta không may mắn hơn được rồi anh em nhé Vâng thì còn cầu song thủ 3993 thì 3993 thì ngày hôm nay đôi 9 thì chúng ta có chú lô tô 1969 nhân đôi đúng không ạ 69 là ngày hôm nay nhân đôi cho mọi người rồi thì rất tiếc ngày hôm nay thì chúng ta không chiến thắng được cầu lô tô bạch thủ cũng như là song thủ ở đài Đà Lạt rồi anh em nhá thì ngày hôm nay thì cầu lô tô rực rỡ nhất thì có ở đài Kiên Giang và đài Tiên Giang mà thôi anh em ạ còn ba lô ba đài thì 5885 thì ngày hôm nay ở đài Đà Lạt thì chúng ta vẫn không có anh em nhé. Vâng thì à, nhìn chung đâu đó thì à, các con số những cầu lô tố Phạm Đức chốt cho anh chị em chúng ta tham khảo ở trên video. Thì ngày hôm nay ở cái đài Tiên Giang cũng như là đài Kiên Giang anh chị em nhé. Ngày hôm nay nối tiếp mạch ăn thông hai cái đài chính chiến thắng tưng bừng rực rỡ cho tất cả mọi người. Toàn thể anh chị em cô chú bác chúng ta theo dõi video ngày hôm nay rồi không ạ? Vâng thì một lần nữa Phạm Đức cũng không quên xin cảm ơn cảm ơn cái tình cảm của tất cả mọi người, tất cả anh chị em cô chú bác. Chúng ta đã theo dõi video đồng thời chúng ta để lại cho phạm đức những nút like yêu thương đây diệp nhé nút like là hoàn toàn miễn phí thôi nên anh xem chúng ta không mất mát gì của mọi người cả phải không ạ chúng ta bớt chút thời gian 50 giây ấn nhẹ vào nút like cho phạm đức anh chị em nhá ấn nút like cũng như là ấn vào nút chia sẻ để giúp cho Phạm Đức cùng với anh chị em trong đội ngũ đội nhóm xoay của miền Nam Phạm Đức của bên mình có tiếp thêm nguồn động lực niềm cảm hứng để hàng ngày hàng ngày lên đây phân tích cầu lô tô chất số tham khảo cho tất cả anh chị em tất cả mọi người cô chú bác chúng ta tham khảo vui chơi văn nghệ xả đạp hơi ngày một hoàn thiện hơn ngày một ok hơn đem đến cho tất cả anh chị em ta những cầu lô tô chuẩn hơn và chính xác hơn đúng không ạ vâng thì uh, cho đi thì để chúng ta nhận lại mà thôi anh em nhé thì lượng like mà ít thì con số nó không lổ được đâu nên là chị em chúng ta bớt chút thời gian ấn vào nút like để thổi hồn vào những con số cho ngày mai để sau ngày mai chúng ta nối tiếp mạch ăn thông chiến thắng tưng bừng rực rỡ trên video cho tất cả mọi người toàn thể anh chị em phải không ạ vâng còn những anh chị em nào chúng ta theo dõi video mà chưa đăng ký kênh thì ở đây chúng ta hành nhẹ tay ấn vào nút đăng ký kênh đồng thời ấn nhẹ vào biểu tượng quả chuông bên cạnh để là người nhanh nhất sớm nhất cập nhật những video của bên phạm đức hàng ngày lên video chốt cho chúng ta tham khảo vui chơi hoàn toàn miễn phí ở trên video của kênh youtube soi của miền Nam Phạm Đức của bên mình anh xem nhé Vâng thì không để cho mọi người tất cả anh chị em quý bác chúng ta phải chờ đợi lâu Thì trước khi vào phần chốt số tham khảo cho ngày mai thì ngày mai là đầu tuần thứ hai anh xem nhé Đầu tuần thứ hai thì uh, tức ngày 26 tháng 4 năm 2021 thì cũng sẽ có ba đài như mọi khi đó là đài thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp và đài Cà Mau thì trước khi vào điểm qua cái bảng chốt số cho ngày mai thì Phạm Đức sẽ điểm qua cho tất cả anh chị em cô chú chú bác chúng ta được rõ hơn để à, tìm hiểu lại cái cầu lô tô của tuần trước thứ hai ngày 19 tháng 4 năm 2021 cho ba đài thành phố Hồ Chí Minh, Đông Tháp và đài Cà Mau của tuần trước anh chị em nhé. Để cho ngày mai chúng ta có một chút căn bản để chúng ta tự tin sàng lọc ra cho mình những câu lô tô để ngày mai chúng ta vui chơi văn nghệ trả lại với hơi tránh để thua thả mất mát anh chị em ạ. À. Vâng thì đầu tiên giải G8 đầu lô tô ở đài thành phố Hồ Chí Minh tuần trước thì mở thưởng cho anh chị em chúng ta. chủ lô tô đó là 89, Đông Tháp là 68 và Cà Mau là 27 anh chị em nhé. Còn giải đặc biệt ở đài thành phố Hồ Chí Minh thì tuần trước tôi mở thưởng cho tất cả mọi người, tất cả anh chị em ta có bộ dạng 566 558 anh chị em nhé khá là đẹp phải không ạ 566 558 càng năm đầu năm đuôi 8 in thẳng chúng ta bạch chủ đề đó là 58 tâm càng năm và tổng đề đó là tổng 3 anh chị em nhé còn giải đặc biệt ở đài Đồng Tháp mở thưởng cho chúng ta tuần trước thì có bộ dạng 180 944 kết bằng rồi anh chị em ạ à. K9 đầu 4 đuôi 4 in thẳng chúng ta bạch từ đấy kết bằng 44 phải không ạ tâm cờ 9 và tổng đề là tổng 8 ở đây Cà Mau thì giải đặc biệt mở thưởng tuần trước có bộ dạng 990 966 kép bằng nốt rồi để chấm nhé càng 9 đầu 6 đuôi 6 in thẳng chúng ta bạch thủ đề kết bằng 66 và tâm càng 9 và tổng đề là tổng 2 vâng thì đây là cái bảng kết quả giải số số khu vực miền Nam thứ hai ngày 19 tháng 4 năm 2021 của tuần trước cho ba đài thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đài Đồng Tháp đài Cà Mau thì giải cơ 8 cũng như là giải đặc biệt đầu đuôi cho ba đài thì phạm đức đã điểm qua cho tất cả mọi người tất cả anh chị em chúng ta được rõ hết cả rồi phải không ạ thì ngày mai anh chị em chúng ta hãy tìm cho mình những cái đường cầu cân nhắc để vui chơi văn nghệ trà đá bể hơi anh chị em nhé thì cái bảng này phạm đức có điểm qua cho chúng ta nhớ lại để chúng ta ngày mai tự tin sàng lọc ra cho mình các cầu lô tô anh chị em ạ ở thì Bệnh. xin lỗi anh chị em nhé Vâng thì à, trước màn hình nhỏ của tất cả mọi người, tất cả anh chị em, cô chú bác chúng ta đây Đây là cái bảng à, chốt số của kênh youtube soi cầu miền Nam Phạm Đức của bên mình phải không ạ Thì sau khi nghiên cứu cầu kèo Phạm Đức cùng với anh chị em chốt đội ngũ đội nhóm soi cầu miền Nam Phạm Đức của bên mình cũng đã phân tích các cầu lô tô đồng thời đưa ra dự đoán chốt số tham khảo những cầu lô tô cho ba đài Hồ Chí Minh, Đông Tháp và đài Cà Mau cho ngày mai cho tất cả mọi người, tất cả anh chị em cô chú bác chúng ta tham khảo được rõ hơn ở đây rồi phải không ạ Vâng thì ngày mai là thứ hai anh chị em nhé xin lỗi anh chị em chúng ta phạm đức chưa sửa lại cái uh, thứ cho chúng ta đúng không ạ chốt số tham khảo cho ngày mai tức ngày 26 tháng 4 năm 2021 cho ba đài Hồ Chí Minh Đông Tháp và đài Cà Mau trong ngày mai thì à, ở đây thành phố Hồ Chí Minh ngày mai Phạm Đức sẽ tốt cho anh chị em chúng ta tham khảo bạch thủ lô tô 64 song thủ 5665 chấm chị nhé Đông Tháp bạch thủ 78 song thủ 4884 Cà Mau bạch thủ 42 và song thủ lô tô 5335 ba lô ba đài cho ngày mai Cầu song thủ lô tô Lộc phát phát lộc 6 tháng 6 anh chị em nhé với tình những con số các cầu lô tô phạm nên chốt cho anh chị em ta tham khảo ở trên video đây thì đều mang tính chất tham khảo đánh nhỏ hoặc là nghỉ thôi anh chị em nhé chung kết thì chúng ta chơi không trùng công kết thì chúng ta dừng ở mức tham khảo cho phạm đức là ok rồi đúng không ạ vì mọi con số các cầu kèo ở trên video đều mang tính chất tham khảo mà thôi còn những anh chị em nào cô dì bác chúng ta đang thua tha nợ nần đang xa bờ bí câu đoán số không có câu kín số chuẩn để chơi trong ngày thì chúng ta hãy nhanh tay thêm bạn vào zalo của bên phạm đức anh chị em nhé chúng ta nhanh tay thêm bạn vào zalo của bên phạm đức zalo cầu kín số chuẩn cho tất cả anh em ta tự tin vào bờ an toàn. Zalo 0936 512 186 bao lô xiên đá đầu đuôi cầu kín số chuẩn cho tất cả mọi người, tất cả anh chị em, cô chú bác, chúng ta tự tin chơi tàu đầy lớn trong ngày anh chị em nhé. Vâng thì hiện tại ở bên Phạm Đức đang có hai cái gói ưu đại rất chi là thấp đó là nhóm tuần cũng như là nhóm tháng. Thì với hai gói ưu đại này thì những anh chị em nào chúng ta có nhu cầu tham gia vào à, nhóm tuần cũng như là nhóm tháng của bên mình để hưởng những ưu đại để cập nhật những cầu lô tố chuẩn nhất chính xác nhất hàng ngày hàng tuần và hàng tháng thì chúng ta hãy nhanh tay thêm mạng bài Zalo 0936 512 186 này để được hỗ trợ cũng như là tư vấn cho tất cả anh chị em ta những cầu lô tố chuẩn nhất chính xác nhất để được vào đúng nhóm về bờ đúng cách anh chị em nhé Vâng thưa các bạn, chốt số của kênh YouTube Soi cầu miền Nam Phạm Đức chốt số tham khảo cho ngày mai, tức ngày 26 tháng 4 năm 2021 thứ hai đúng không ạ thì cho ba đài thành phố Hồ Chí Minh Đồng Tháp và đài Cà Mau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 đang ấn like cho kênh thì ngày mai chúng ta tiếp tục nối tiếp mạch ăn thông anh chị em nhé chiến thắng tưng bừng rực rỡ hơn ngày hôm nay nữa anh chị em nhé vâng thì uh, nút like là hoàn toàn miễn phí thôi anh chị em nhé cho đi thì để chúng ta nhận lại mà thôi phải không ạ thì anh chị em ta bớt chút thời gian ấn nhẹ vào nút like cũng như là anh chị em nào chúng ta chưa đăng ký kênh thì chúng ta hãy nhanh tay đừng ấn vào nút đăng ký đồng thời chúng ta ấn vào biểu tượng còn chuông để là người nhanh nhất sớm nhất cập nhật những video của bên mình mỗi khi bên mình lên sóng anh chị em nhé thì à, bây giờ phạm đức cũng xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người tất cả anh chị em cô chị chú bác chúng ta vào buổi chiều buổi tối của ngày mai anh chị em nhé